chào anh em nhé à, chào các bác họ nuôi ong chuyên nghiệp anh em trong những hội ong nhé hôm nay à, shop phải giới thiệu với các bác một cái mẫu uh, mũ nhá mũ bảo hộ để cho các bác uh, nuôi ong mật khai thác ong mật đây cho quay gần đây các bác xem đây là hình thức của chiếc mũ nhá nó rất là đơn giản cái vải trên này là cái vải uh, vải dù nhá vải dù bóng kiểu như dạng như đông ấy mình nói đơn giản nhất là cái vải này cái vải nó không thấm nước đâu cái này thì đối với con ong mật ong khoái thì đốt xiên cái vải này là sẽ không đốt được nhá không đốt được xuyên qua vải qua cái mũ này cái vành mũ này ấy, là bằng thép này bằng sắt này xung quanh là may lớp lưới để nó bảo vệ cho con ong không bay vào mặt mình bên dưới này là cái thun ờ, để bó vào cổ nhá đây là dưới này nó có một cái vòng ờ, bằng sắt nữa để nó tạo ra cái tính ờ, có trọng lượng để nó kéo cho cái miếng này nó căng xuống nhé kéo cho miếng này nó căng xuống thì đối với các bác ờ, khai thác ong mật thì một số các bác mà không muốn dùng cả cái áo bảo hộ ấy cả cái áo bảo hộ mà nó rèn di chui đầu ấy thì nó hơi rườm ra hơi nịch kịch à, mà mình quan trọng nhất là mình chỉ cần bảo vệ cái khoảng không gian xung quanh mặt mình và cổ mình thôi ấy thì các bác ờ, lựa chọn cái mũ này thì nó đơn giản hơn nó gọn gàng hơn nó nhẹ nhàng hơn nhá và giá thành nó cũng rẻ hơn rất nhiều Đây. À, với chiếc mũ này thì bên shop đang bán với giá là 100.000 nhé à, 100.000 đã bao gồm cả cước phí rồi bao gồm cả cước phí về đến nhà cho các bác rồi mũ này 100.000 đây là về được một số lượng hàng lớn anh em nào các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với shop nhé. đây là đây tôi giải thích kỹ như vậy cho các bác xem nhá xung quanh là lưới này à, mũ này bây giờ tôi đây đội thử cho các bác à, xem nhá các bác đội này đội chui qua đầu vào cái vòng này, đầu này. khi vào trong rồi thì các bác ờ, kéo ờ, kéo quai xuống nhá kéo quai xuống này à, mình nên mặc cái áo nó có cổ mình kéo cổ áo lên và đưa cái này vào cổ áo này nhé cổ áo này cần thiết thì mình bẻ cổ áo xuống thì nó sẽ im hơn nó im hơn rất nhiều nữa à, cái này tác dụng chính của nó ấy, là nó không cho ong à, bay vào mặt mình nhé bay vào mặt mình bay vào cổ mình thế còn cái phần bên ngoài này ấy, thì các bác sẽ đeo găng tay cao su này mặc áo bảo hộ bình thường hàng ngày lao động của các bác thôi thì để cho di chuyển vận lại nó đơn giản nó dễ cái này thì nó thoáng mát nó thoáng mát nó gọn gàng nó không có cả như là cái áo bảo hộ to nhé áo bảo to thì nó có cả ống có cả vạt thì nó thùng thình hơn nó thùng thình hơn nhé thế còn riêng cái hàng này thì nó ờ, đơn giản gọn gàng và tính an toàn thì vẫn ờ, đáp ứng được cho anh em nhé cái này là ong nó không tạt vào mặt hình này đây, không tạt vào mình không chui vào cổ mình được đấy, mà mình vẫn quan sát phần thứ hai nữa là tay chân thì thoáng uh, thao tác nó dễ nhé và giá thành của cái này thì nó, nó sẽ rẻ đi rất nhiều cái áo này cái mũ này mũ này là 100 nghìn nhé là 100 nghìn bao cước về đến nhà thì các bác các bác mua càng nhiều thì giá nó càng rẻ sẽ càng được chiết khấu rẻ hơn nhá à, mũ để khai thác ong mật Đấy, thông báo với này. các bác giới thiệu cho các bác cái mẫu mũ mới này cho các bác uh, có nhu cầu cập nhật nhá À, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với này shop Ngọc Ánh nhá. Rồi xin à, cảm ơn anh em. Chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em trong những cái à, clip giới thiệu sản phẩm sau. Xin chào.